hầu hết nhà đầu tư không biết điều này nên họ thường mất hết lợi nhuận thậm chí là trắng tay khi mới tham gia thị trường khi mà các nhà đầu tư mới tham gia thị trường á, thì để đạt cái lợi nhuận 20 30 thậm chí 50 phần trăm trong một chu kỳ thị trường đi lên thực sự là không khó bởi vì lúc đó thì phần lớn cứ mua là thắng phần lớn cứ mua bất cứ cổ phiếu đặc biệt những cổ phiếu mà uh, check out hay là bứt phá đi lên thì việc mà cảm nhận khi mà cứ mua là thắng thì làm cho họ rất là tự tin khi mà chúng ta thấy rằng là mọi cái đầu tư thực sự là đơn giản và dễ dàng à, tuy nhiên thì các bạn biết là khi họ lãi như vậy thì cái điều gì sẽ hấp dẫn họ tiếp tục đầu tư đó là họ bắt đầu sử dụng margin họ sử dụng margin đầu tiên họ có thể sử dụng margin 50 phần trăm 100 phần trăm thậm chí là nhiều hơn giả sử nếu chúng ta tiếp tục sử dụng margin ở mức ờ, tỷ lệ là 100%, 200% thì sao khi mà thị trường bước vào một chu kỳ điều chỉnh? Các bạn được đặt ra một câu hỏi là nếu các bạn đầu tư 1 tỷ đồng và sau một thời gian ngắn bạn lãi 100% tức là bạn được 2 tỷ đồng và trong 2 tỷ đồng đó bạn tiếp tục sử dụng margin với một tỷ lệ là 100% thôi ạ, à. chưa nói là 200% thì bạn đã có nhiều 4 tỷ đồng để bạn tiếp tục đầu tư nếu trong 4 tỷ đồng đó bạn chỉ lỗ 10 phần trăm 10 phần trăm trong cái đợt điều chỉnh đầu tiên thôi bạn đã mất 40 phần trăm lợi nhuận mà bạn tích lũy được trong suốt thời gian rất là dài nếu bạn được sử dụng một cái tỷ lệ mờ margin là 37 tức là bạn có thể đầu tư từ 2 tỷ bạn đầu tư được 6 tỷ thì bạn 10 phần trăm thôi bạn sẽ mất 60 phần trăm số gì ạ à, lợi nhuận bạn có được khi mà bạn lãi được nhiều lãi 100% từ 1 tỷ thành 2 tỷ các bạn có hiểu điều đó không ạ khi mà tỷ lệ tỷ lệ margin rất là cao những cái đợt điều chỉnh rất là ngắn chỉ hai phiên thôi ạ một đến hai phiên thôi thì toàn bộ lợi nhuận của bạn uh, tích lũy trong rất nhiều thời gian có thể một tháng hai tháng thậm chí là cả một năm khi mà chúng ta thấy rằng là nó rơi trong một phiên hai phiên là toàn bộ số gì ạ tích lũy trong suốt cả hành trình một năm chúng ta biến mất thế câu hỏi đặt ra là nếu bạn tích lũy và có lợi nhuận 20 30 40 phần trăm thì sao bạn có thể biến mất trong thời gian rất là ngắn nên chính vì vậy thì trong cái giai đoạn thị trường bắt đầu chạy nước rút thị trường đã bước vào giai đoạn nóng thì thay vì chúng ta gì ạ à, tiếp tục sử dụng margin thì chúng ta giảm dần cái tỷ trọng margin chúng ta đặc biệt là những cổ phiếu gì ạ à, đang bước vào giai đoạn chạy nước rút à, chúng ta biết rằng là trong đoạn này thì có rất nhiều các cổ phiếu đang bước vào giai đoạn chạy nước rút và chúng ta cần phải bán ra ngay trước khi quá muộn như là cổ phiếu TCM chúng ta cần phải giảm dần tỷ trọng tránh tình trạng là cổ phiếu bắt đầu lao dốc ép chúng ta phải bán chúng ta bán và chúng ta lại tiếp tục cầu nguyện khi một cổ phiếu hồi phục chúng ta mới bán ra đây là phần lớn những cái lỗi mà rất nhiều nhà đầu tư mắc phải hoặc là cái lỗi tiếp theo đó là khi cổ phiếu đã tăng tốc chạy rất là mạnh đúng không thì chúng ta là gì à? vì chúng ta không mua ở những cái thời điểm tích lũy tốt và chúng ta lại tiếp tục đợi để những đợt điều chỉnh này chúng ta mua vào một số trường hợp như là những đợt điều chỉnh này chúng ta mua vào có lợi nhuận đúng không có lợi nhuận bởi vì những cổ phiếu này có thể sẽ chạy tăng tốc đến 100% nhưng có những cổ phiếu thì nó sẽ không giúp chúng ta uh, có lợi nhuận tương tự như vậy giả sử những cổ phiếu CIP đây là những cổ phiếu mà nó đã tăng tốc rất là mạnh chạy nước rút như này có những đợt hồi phục như này nó sẽ có những đợt điều chỉnh rất là mạnh giống như cổ phiếu KSB năm 2016 đây là 2016 thế thì khi mà cổ phiếu này nó chạy nó có những đợt hồi phục và sau đó nó lao dốc rất là mạnh như này thì chúng ta sẽ mất hết lợi nhuận trong thời gian rất là ngắn nên tùy vào những cái cổ phiếu có những cổ phiếu thì nó tiếp tục tích lũy cho chúng ta một chu kỳ mới có những cổ phiếu thì nó sẽ kết thúc chu kỳ và chúng ta trắng tay và chúng ta không biết cái cơ hội nào để chúng ta có thể đầu tư nữa chẳng hạn các bạn có thể nhìn thấy trong những cái giai đoạn trước của những cái cổ phiếu như này một cổ phiếu mà tăng tốc ở trên cái nền tảng này sau đó chỉ một thời gian ngắn thôi lại các bạn thấy là các bạn bị biến mất toàn bộ số lợi nhuận của bạn trong khoảng thời gian rất là ngắn nên khi mà cổ phiếu nó đã kết thúc chu kỳ thì chẳng có lý do gì bạn lại tiếp tục nắm giữ và khi cổ phiếu tiếp tục lao dốc tiếp tục lao dốc bạn lại tăng quy mô lên để vì bạn mua được nhiều cổ phiếu hơn đây là lý do của phần lớn các nhà đầu tư giá trị bởi vì họ nghĩ rằng là họ tích lũy được nhiều cổ phiếu tích lũy được họ coi cái cổ phiếu tích được nhiều đó chính là tài sản của vị các bạn nên chính vì vậy đấy là nguyên nhân dẫn đến là trắng tay khi mà trong thời gian đã kiếm được khá nhiều lợi nhuận thì ở đây chúng ta sẽ thấy là việc mà phần lớn các cổ phiếu bước vào chu kỳ chúng ta gọi là chạy nước rút tất cả những cổ phiếu đã giai đoạn trước nước, nước rút đó là những cổ phiếu mà nó đi lên từ những nền uh, cơ bản chắc chắn khoảng độ 15 đến 30 phần trăm thì lúc này chúng ta cần phải xử lý tức là bán dần ra và tuyệt đối không mua trong quá trình điều chỉnh bởi vì thường khi mà cổ phiếu đã tăng khoảng độ 20 đúng không thì thường thì trong quá trình điều chỉnh đó nó cần phải rất nhiều thời gian tích lũy chẳng hạn các bạn thấy một cái cổ phiếu thế giới số chẳng hạn thế khi mà cổ phiếu đã tăng khoảng độ 20 phần ờ, hoặc hơn đấy thì cái thời gian tích lũy này nó phải mất hàng tuần vài tuần 4 năm tuần trước khi nó mới chạy tiếp theo à, tiếp theo chúng ta cũng thấy là đây là một quá trình tạo ra một quá trình tích lũy khá là dài trước khi nó mới bước vào một chu kỳ tăng vì với những cổ phiếu mà chạy nước rút như này thì việc mà nó có điều chỉnh đặc biệt ở cái giai đoạn 3 đây là giai đoạn 1 nếu các bạn có thể hiểu là những cái cổ phiếu đây là giai đoạn cái nền tảng thứ, thứ nhất đây là nền tảng thứ, thứ hai và đây là nền tảng số 3 trong ba cái nền tảng này thì nền tảng số 3 là nền tảng yếu nhất và thường thì chúng ta hãy thoát ra cái cổ phiếu này và tạm rời là chúng ta dừng tham gia đầu tư cổ phiếu này trong khoảng thời gian uh, rất là dài bởi vì khi mà cổ phiếu ở giai đoạn 3 này thì khả năng đi xa đi tiếp là còn mất rất nhiều thời gian nên chính vậy chúng ta thiếu kinh nghiệm chúng lại tiếp tục mua vào ở trong những đợt điều chỉnh như này rất là nguy hiểm hay là cổ phiếu hòa phát chúng ta gọi là cổ phiếu cũng được rất nhiều anh chị em uh, tham gia thì khi mà cổ phiếu đã tăng từ những nền tảng khá chắc chắn như này rồi nhiều nhà đầu tư ở đoạn này họ không dám mua bởi vì họ thấy là cổ phiếu này mãi không lên và họ nghĩ là cổ phiếu này nặng mông khi mà Dũng chia sẻ cái điểm mua này thì phần lớn anh chị em lại không mua nhưng đến lúc này thì họ bắt đầu họ Dũng bán ra thì họ bảo là Dũng bị bán hớ và họ lại tiếp tục mua ở vùng này và đấy là những lý do dẫn đến là họ không biết họ có mua hớ hay không hay là uh, việc mà chúng ta bán ở trong cái quá trình nó đang chạy nước rút như này thì đây là một cái cách mà chúng ta sẽ à, một là chúng ta thoát ra khỏi thị trường một cách an toàn cái thứ hai là cổ phiếu này trong quá trình tích lũy để nó tiếp tục bước vào một chu kỳ mới một trend mới nó cần rất nhiều thời gian chính vì vậy thì bạn cần phải hiểu rõ là cổ phiếu của bạn đang ở đâu trong chu kỳ thì có một video khác nữa chúng sẽ phân tích cho bạn chu kỳ cổ phiếu và bạn hiểu rõ chu kỳ cổ phiếu trước khi mà chúng ta đi ra quá từ khỏi qua khỏi thị trường khó quá là muộn bởi vì lúc đó thì cổ phiếu chúng ta có thể rơi một hai phiên 7 đến 10 phần trăm thậm chí là 14 phần trăm rất là nhanh và bạn biết nếu chúng ta sử dụng margin ở mức uh, tỷ lệ cao thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta thế ở trong video này ở ờ, Dũng muốn gửi đến các quý các bạn đó là khi mà phần lớn các cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút chúng ta nhìn là chúng ta thống kê phần lớn các cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút thì lúc này là chúng ta cần phải thoát ra cổ phiếu chạy nước rút giống như là cổ phiếu um, HPG đây là chúng ta thấy là nó tăng tốc rất là nhanh cho ngắn hay chúng nó gọi là vùng quá mua chúng ta có thể xem RSI là chúng ta thấy là nó đã vượt qua cái RSI 80 đây là chúng ta gọi là chạy nước rút chúng ta có thể thấy là cổ phiếu TCM đo lường đơn giản một cách uh, đơn giản đó là cổ phiếu đây nó cũng vượt qua gì ạ uh, ờ, RSI trên 80 đấy là những giai đoạn mà chúng ta gọi là chạy nước rút giai đoạn mà chúng ta gọi là quá mua khi mà quá mua như vậy thì việc mà chúng ta lại tiếp tục đầu tư trên vùng đó nó rất là khó khăn và thường là chúng ta dẫn đến thất bại nên phần những cái cổ phiếu như vậy nó sẽ có những đợt điều chỉnh và thị trường chung có thể điều chỉnh là 5 thậm chí là 10 phần trăm và những cái cái lợi nhuận mà nếu chúng ta không gì à, chốt lợi nhuận ra hoặc là chúng lại tiếp tục mua vào đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì cái lỗi này gặp phải rất là nhiều bởi vì chúng ta cũng chẳng biết là cổ phiếu ở đâu và chúng ta cứ mua mua giai đoạn đầu thì chúng ta thành công rất lớn và sau đó thì chúng ta nâng quy mô lên tiếp tục nâng quy mô lên và chỉ những đợt giảm 5 phần trăm 10 phần trăm đi toàn bộ lợi nhuận trước đó của chúng ta hai ba mươi phần trăm 30 phần trăm có thể biến mất trong vòng 2 đến 3 phiên các bạn có ai đã từng như vậy không ạ thì một số các bạn có hỏi là uh, thế thì chúng ta cần phải làm gì cho bạn này thì nếu bạn muốn mua và bạn tham gia thị trường thì với đoạn này bạn cần phải thoát ra khỏi thị trường và bạn tập trung vào những cổ phiếu mà nó có những cái nền tảng chắc chắn chẳng hạn như cũng những cổ phiếu như này nếu có sự xác nhận bạn có thể chuyển đổi một phần cổ phiếu đó sang những cổ phiếu ở trên nền tảng như này hay những cổ phiếu mà nó đã có những nền tảng chắc chắn như này các bạn có thể chuyển sang vào những điểm mua như này thì bao giờ nó cũng an toàn hơn rất nhiều khi mà thị trường chung có thể điều chỉnh với những đợt mà 5 đến 10 phần trăm ở đây có một số bạn có hỏi Dũng là à, thế thì đầu tư làm sao để chúng ta biết rằng là khi mà thị trường nó bước vào chu kỳ thì các bạn biết là mỗi một cái giai đoạn của thị trường bước vào một cái sóng tăng thì thông thường nó sẽ có một cái nhóm ngành dẫn dắt một nhóm ngành chúng ta gọi là tăng tạo ra quá trình tăng tốc và khi cái nhóm ngành nó tạo ra quá trình tăng tốc thì nó điều chỉnh nó, nó dẫn đến thị trường của chúng ta điều chỉnh và khi điều chỉnh điều chỉnh thì phần lớn các cổ phiếu cũng bị điều chỉnh theo chỉ có một số ít các cổ phiếu là nó mạnh hơn thị trường và nó không bị cuốn vào những đợt điều chỉnh chung của thị trường thì đấy cũng gọi là siêu cổ phiếu những siêu cổ phiếu là những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất và thậm chí nó có thể chống lại thị trường khi mà trùng giảm và đây là một trong những cái kỳ mà chỉ có một số ít người biết rồi thôi nên làm sao để chúng ta kiếm được lợi nhuận khi mà kể thị trường giảm thì đây là một cái phần mà Dũng sẽ chia sẻ trong khóa học VSA khóa học uh, vô địch và nếu các bạn nào muốn tham gia đặc biệt là thứ hai tuần tới thứ hai tuần tới là khóa học VSA diễn ra bởi vì trong gì ạ trong 3 tháng Dung mới khai giảng một khóa học VSA nên bạn nào mà đã đợi lâu rồi mà chưa được học VSA thì hãy đăng ký sớm bởi vì thứ hai này là chương trình bắt đầu và nếu các bạn uh, chưa tham gia đoạn này thì chúng ta phải mất 3 tháng nữa chúng ta mới học khóa VSA một số bạn uh, comment ở phần dưới là khi nào khai giảng thì ở trong video này Dũng muốn chia sẻ các bạn là các bạn hiểu VSA là bạn hiểu mấu chốt hiểu cốt lõi của thị trường và trong khoa học VSA thì Dũng tập trung vào trực kiến chứ không phải tập trung vào lý thuyết nên đây là sự khác biệt so với tất cả những khóa học khác bạn biết được à, trong VSA cũng là một trong những Dũng là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam à, chuyển VSA từ những cái lý thuyết suông ở nước ngoài sang gì ạ sang ứng dụng vào thị trường Việt Nam một cách hiệu quả và VSA cũng là một trợ Dũng là một trong những người đầu tiên là đã giảng dạy và hiện tại Dũng đã có rất nhiều các uh, bạn học trò cũng đang giảng dạy trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua những cái đợt đào tạo của Dũng trong suốt nhiều năm qua nên đây chính là một trong những cái cơ duyên để nếu anh chị em nào uh, thực sự muốn tham gia vào chương trình của Dũng thì hãy đăng ký ngay bởi vì sau ờ, khoảng 3 tháng nữa Dũng mới có một khóa khai giảng về VSA tại vì cái khóa này nó không liên tiếp nó không liên tiếp nên chính vì vậy thì bạn nào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 Dũng lại phát những cái chia sẻ rất là tuyệt vời đặc biệt là những lúc mà thị trường nóng nóng nhất thì Dũng đã phát để các bạn có thể thoát ra khỏi thị trường rất nhanh hoặc là thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhận được những cái cổ phiếu rất là hot khi mà Dũng gửi tặng quý vị các bạn nên chính vì vậy hãy đăng ký kênh ngay và ngày mai ngày mai ngày mai sẽ có một cổ phiếu rất là hot và cổ phiếu đó có thể Dũng sẽ chia sẻ ở sáng mai hoặc là trước mai nên chính vì vậy thì nhớ là đăng ký kênh bởi vì đây là cơ hội để giúp chúng ta có thể nắm bắt được những cổ phiếu tuyệt vời như vậy một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều